Xin chào các bạn, người không phổi được nhận tài trợ 1.000 sản phẩm của BDK. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng nhờ những người không phổi như Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tiến Linh tại sao được gọi như vậy? Bởi vì chúng ta ra chạy hai vòng sân là mồm mũi thi nhau thở, nhưng các cầu thủ này chạy hàng trăm vòng mà vẫn rất sung mãn ghi bàn. Do có sự rèn luyện và chăm sóc phổi đúng cách, bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, các tế bào mô phổi được tham gia triệt để vào quá trình hô hấp. Nếu muốn ta cũng có thể giúp phổi của chính mình và gia đình được khỏe như vậy nhờ dùng dầu tỏi bạch dương. Bảo bối hàng triệu gia đình chấm Cộng Hòa, ý là dầu tỏi bạch dương. Dầu tỏi có hàm lượng alicin cao nhất thị trường, là dầu tỏi duy nhất có chứng nhận FDA của Hoa Kỳ, là sự kết hợp hoàn hảo của tỏi cô đơn Sơn La và tỏi ta môn. Khi uống dầu tỏi, Allicin thẩm thấu vào cơ thể tạo tế bào lympho chính là bạch cầu bảo vệ cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch. Cần tư vấn thêm để sử dụng an toàn, dễ dàng, hiệu quả, tiết kiệm cứ inbox em nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.